Thanh toán tiền điện tự động đang là hình thức thanh toán tiền điện được chính phủ khuyến khích do lợi ích mà phương thức này đem lại. Tuy nhiên, phương thức thanh toán này tại tỉnh Hưng Yên mới đạt 12% số gia đình áp dụng. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có trên 452.000 khách hàng sử dụng điện, trong đó mới có 54.600 khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ tự động thanh toán tiền điện. Mặc dù lợi ích của hình thức thanh toán này là giúp tiết giảm chi phí đi lại, theo dõi quản lý tiền điện, nhưng lại chưa được các hộ gia đình áp dụng. Khi khách hàng tham gia trích nợ tự động thì khách hàng sẽ được uh, miễn phí toàn bộ các cái dịch vụ trong quá trình thanh toán do ngành điện đã có cái hợp tác với các tổ chức ngân hàng và các trung gian thanh toán thì khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn do hiện nay toàn bộ hạ tầng về công nghệ, về phần mềm, các nhà cung cấp và công ty điện lực Hưng Yên đã tích hợp đồng bộ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi thanh toán trích lợi tự động. Thanh toán tiền điện tự động hiện nay tương đối phong phú, khách hàng có thể đăng ký tại các ngân hàng hoặc qua các đơn vị có dịch vụ ngân hàng số như Viettel, VNPT hoặc dùng app của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đây cũng là lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 của ngành điện Hưng Yên.